Dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã khiến lượng lớn người tử vong, không chỉ nhà xác bệnh viện đầy mà nhà tăng lễ cũng hết chỗ chứa. Trên mạng lan truyền thông tin, ngành sản xuất quan tài cũng theo đó mà bùng nổ. Nhiều xưởng sản xuất quan tài gỗ làm việc suốt đêm, xe tải lớn vận chuyển hàng hóa không ngừng nghỉ. Thượng Hải tiếp tục đối mặt với thách thức về số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Bệnh nhân đến quá đông khiến bệnh viện không thể xử lý kịp, trong khi những người nhiễm bệnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men. Hòa Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm nhâm dần 2022, đầy ý nghĩa, đoàn viên và hạnh phúc. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý có trong chương trình của chúng tôi. Trung Quốc đón Tết trong tang thương Vào ngày 15 tháng 1, một số công nhân đang chất đầy quan tài lên một chiếc xe tải lớn ở Thương Châu, Hà Bắc. Cùng ngày, một chiếc xe tải lớn chở đầy quan tài ở Trung Vệ, Ninh Hạ, đang chạy đi giao trong đêm. Trong ngày 17 tháng 1, tại một nhà máy ở Phật Sơn, Quảng Đông, chỉ có một chiếc máy khắc quan tài đã hoạt động liên tục trong 90 giờ. Vào ngày 17 tháng 1, tài khoản Twitter Nomotrian đã đăng một video nói rằng ngành sản xuất quan tài của Trung Quốc hiện đang bùng nổ. Nhiều video cho thấy những công nhân đóng quan tài bị ốm nhưng vẫn phải làm việc, tăng ca cả ngày lẫn đêm. Đây chính là tình cảnh thực tế của Trung Quốc đại lục trong những ngày cận Tết. Không còn ai mơ nghĩ về ngày Tết nguyên đáng đoàn viên, tất cả đều bị ngập lặng trong đại dịch và chết chóc. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy tình cảnh thê thảm của người chết ở Đông Bắc vì giá một chiếc quan tài đã vượt quá 20.000 nhân dân tệ. Người chết không có quan tài nên chỉ đành chôn cất qua loa. Trong đoạn đô, có bốn người đang đặt một người chết chưa được khâm liệm xuống một cái hố đã được đào xong. Còn có cảnh quay được cho là trong nhà xác của một bệnh viện nào đó, thi thể để khắp sàn, thậm chí không có túi đựng xác, chỉ phủ một tấm vải trắng, khung cảnh thật thê thảm. Về việc này, một số cư dân mạng than thở. Có thể mua được chiếc quan tài tốt như vậy và có thể chôn cất thì đều là người có tiền, họ giàu hết rồi, hàng nghìn vạn người chỉ là một cái túi đựng xác, một tấm vải rách, chờ đợi trong lò hỏa táng vài ngày, chỉ còn lại cho cốt và túi ni lông để sách đi, có bao nhiêu người phải chết để ngành tang lễ trở nên thịnh vượng như vậy, hỗ trợ được cho toàn bộ nền kinh tế. Túi đựng thi thể dùng hết, quan tài gỗ dùng hết, không biết đã tiêu diệt được bao nhiêu người. Buộc phải lưu trữ tử thi tại nhà có được sự điều trị y tế vốn đã khó khăn và khi không có được điều đó thì việc đảm bảo có một nơi để hỏa táng cũng khó khăn không kém. Một cư dân mạng Thượng Hải giấu tên nói với The Euro các gia đình đôi khi buộc phải lưu trữ thi thể những người thân của họ ở nhà hoặc trong nhà xe. Ông Trương Bội, bị danh, một cư dân Thượng Hải nói với The Euro rằng một người bạn đã trả thêm 5.000 USD để được hỏa táng kịp thời cho một thành viên lớn tuổi trong gia đình. Vào hôm 13 tháng 1, bà Ngô Phương Diễm bị danh cư dân mạng Thượng Hải cho biết, các bệnh viện vẫn đông đúc, mỗi lần khám chỉ phát một loại thuốc. Uống một loại cũng không hạ sốt nên mọi người phải quay lại vào buổi chiều và xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ. Cứ đăng ký, xếp hàng, khám bệnh và lấy thuốc. Bà Ngô bày tỏ sự thất vọng khi các bác sĩ không sẵn lòng phát nhiều hơn một liều thuốc. Bà chia sẻ rằng, đôi khi quý vị thậm chí không thể lấy được một liều thuốc sau khi xếp hàng dài chờ đồng hồ. Thái độ của chính phủ đối với chúng tôi là phớt lờ việc chúng tôi có thể sống sót hay không. Bà Ngô cho biết kẻ mạnh sống sót, số còn lại sẽ đối mặt với cái chết. Mất 5 người thân trong 8 ngày Thưa quý vị, ngày Tết vốn là ngày đoàn viên, nhưng một người Hoa hiện đang sống tại Hoa Kỳ đã chia sẻ câu chuyện chia lì vì dịch bệnh của gia đình mình với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vào hôm 12 tháng 1, rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, sau khi gỡ bỏ phong tỏa, đã có 5 người thân quanh tôi qua đời rồi. Quang Nghiêu, một người Hoa hiện đang sống tại California, nói với VOA rằng việc gỡ bỏ phong tỏa quá đột ngột dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh quy mô lớn như vậy Ngoài ra, hệ thống y tế hoàn toàn không có chuẩn bị cho sự xuất hiện của một lượng lớn người nhiễm bệnh. Người bà 85 tuổi của Quang Nghiêu bị sốt dai dẳng và có kết quả xét nghiệm dương tính hai ngày trước khi qua đời với sự giúp đỡ của một vị bác sĩ quen biết. Cuối cùng cũng có được một chiếc giường bệnh trong bệnh viện. Trong những giây phút cuối đời của bà, Quang Nghiêu liên tục liên lạc qua video với bà. Bất lực nhìn mức oxy trong máu của bà thay đổi đột ngột, từ 70 thành những dấu chấm hỏi trên màn hình thiết bị y tế. Sau khi làm điện tâm đồ, bác sĩ nói rằng không thể cứu được nữa. Quang Nghiêu nói với phóng viên, giấy chứng tự của bà cuối cùng được ghi là suy thận, vì trước đó bà bị bệnh thận, không có viết là do Covid-19. Chua sót là trong cùng ngày, CDC Trung Quốc báo cáo rằng không có trường hợp nào tử vong do Covid-19. Trong số 5 người thân đã qua đời của Quang Nghiêu, chỉ có bà và chú của anh được chuẩn đoán là Covid-19. Những người khác qua đời đột ngột chưa kịp làm xét nghiệm. Cha vợ của anh bất ngờ khó thở vào buổi sáng, cha anh lên cơn đau tim và qua đời khi đang ngủ. Chú của anh được đưa đến bệnh viện thì phổi đã trắng rồi, nhưng giấy chứng tử ghi là bệnh Parkinson. Theo các quan chức Trung Quốc thì không ai trong số họ chết vì Covid-19. Quang Nghiêu nói, báo cáo thống kê của họ chắc chắn là không chuẩn xác, báo cáo láo rất nhiều. Cô của tôi nói bà đang ở trong phòng cấp cứu, thấy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà 4 đến 5 người đã qua đời và được mang đi. Anh thở dài nói với VOA, ba năm phong tỏa của họ là vô nghĩa. Thật không thể chấp nhận được khi có nhiều người quanh mình qua đời như thế. Mỗi ngày nghĩ lại chuyện này, tôi thật cực kỳ, cực kỳ tức giận đến mức có thể đập bàn. Trước đây có một số kênh truyền thông tìm đến Quang Nghiêu, hy vọng được phỏng vấn câu chuyện của anh, nhưng đều bị anh từ chối. Anh chia sẻ rằng, tôi lo chính quyền sẽ âm thầm làm gì đó, ví như bà là người quan trọng với tôi như vậy. Chỉ vì tôi xuất hiện trước ống kính mà bà không được hỏa táng thì người nhà sẽ hận tôi cả đời. Hiện giờ, cả năm người thân đều đã được hỏa táng rồi. quan Nghiêu không còn kiên dè gì mà kể câu chuyện của mình. Gia đình tôi cũng cần nhận được một lời giải thích. Anh nói, trong 8 ngày, năm người thân quanh mình qua đời, thật quá bất thường. Dù sao cũng phải có người đứng ra làm việc này Thưa quý vị, trên mạng Internet và các mạng xã hội đại lục hiện nay tràn ngập những câu chuyện cá nhân của những người trực tiếp liên quan đến COVID-19, kể rằng họ phải vật lộn để tìm thuốc hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay mất đi người thân vì căn bệnh này thậm chí phải xếp hàng dài để đăng ký tang lễ cho thân nhân hoặc những khó khăn gặp phải khi đặt chỗ ở lò hỏa táng. Trải nghiệm trên thực tế mỗi từng cá nhân nhiều khi mâu thuẫn với tường thuật của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các kênh chính thức của nhà nước rằng đợt bùng phát đã được kiểm soát. Từ đó dẫn đến rất nhiều chỉ trích trên Internet đối với chính quyền và tỏ ra nghi ngờ nghiêm trọng tính trung thực của thông tin do chính phủ công bố chế độ Cộng sản Trung Quốc rất nhạy cảm với những lời chỉ trích, bất kể chỉ trích loại gì, trong đó đương nhiên gồm cả những cáo buộc rằng họ không minh bạch số liệu về tình hình dịch bệnh. Cảnh báo đầu tiên về COVID-19 cuối năm 2019 ở Vũ Hán của bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thẳng tay dập tắt. Ông bị buộc tội công bố những ngôn luận không đúng sự thật trên Internet và bị cảnh cáo và răng dạy bởi đồng cảnh sát trong khu vực của mình và ông bị buộc phải ký giấy phê bình và giáo dục. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, cùng năm, ông Lý Văn Lượng qua đời vì dịch bệnh. Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 8 tháng 4 cùng năm. Cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Lượng, bác sĩ Ngải Vân, chủ nhiệm khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán và một số đồng nghiệp khác cũng đã đưa ra cảnh báo rằng Vũ Hán xuất hiện một loại virus tương tự như virus SARS vào năm 2003 đã làm khoảng 8.000 người nhiễm và gần 800 người tử vong trên toàn thế giới. Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, bác sĩ Ngải Vân đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng chính các nhà chức trách Trung Quốc đã luôn che giấu và phớt lờ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, làm cho nhiều bác sĩ và y tá ở bệnh viện trung tâm Vũ Hán bị nhiễm virus. Bà nói nếu những bác sĩ đó được cảnh báo kịp thời thì có lẽ đã không xảy ra tình trạng như vậy. Vì vậy, với tư cách là một người trong ngành, tôi rất hối hận. Nếu biết trước có kết cục này, tôi đã đi tuyên bố cho khắp nơi, bất chấp chuyện họ phê đấu tôi. Nhưng kể từ sau đó, bác sĩ Ngại phân đã là đối tượng trong mục tiêu giữ an ninh trật tự của cơ quan chức năng. Vào tháng 2 năm 2020, anh Phương Bân, nhà báo công dân, nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc, người nổi tiếng vào thời điểm đó với video quay được cảnh 8 xác chết vì Covid-19 trong 5 phút ở Vũ Hán. Do đưa tin về tình hình thực tế của dịch bệnh mà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng chế mất tích gần 2 năm nay. Vào hôm 4 tháng 2 năm 2022, có thông tin Phương Bân bị giam giữ tại nhà giam quận Giang Ngạn, Vũ Hán, nhưng không rõ tội danh gì. Ngoài anh Phương Bân, còn có anh Trần Thu Thực, được biết đến là nhà báo công dân, luật sư nhân quyền, người từng quay các cảnh tượng kinh hoàng về dịch bệnh corona và chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng đã biến mất từ khoảng 19 giờ giờ địa phương ngày 6 tháng 2 năm 2020. Anh Trần đã đến các bệnh viện, nhà tang lễ và nhiều khu vực dân cư ở Vũ Hán để tìm hiểu sự việc, đưa các video và câu chuyện chân thật lên mạng xã hội. Trong một đoạn video đăng tải trên Twitter, trước khi biến mất, anh Trần cho biết mình phải chống chọi với virus ở trước mặt, còn ở sau lưng là áp lực từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, anh không sợ và sẽ tiếp tục công việc. Có lẽ thế giới đã không phải chịu đại nạn lớn đến thế trong mấy năm qua nếu những tiếng nói trung thực như trên không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bịt miệng. Và hiện nay, khi dịch bệnh lần nữa bùng phát một cách nghiêm trọng tại Trung Quốc, chính quyền này lại lần nữa áp dụng thủ đoạn này để duy trì ổn định, bất chấp tính mạng người dân. Những ngày sắp Tết này, những báo cáo về đại dịch đã bị truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là lễ hội công kích Trung Quốc. Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng xin dừng lại tại đây. Trước khi rời màn hình, quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh để đón xem những thông tin khác từ khung giờ mới quý vị nhé. Sau cùng, Hòa Giang xin chân tâm thành kính, kính chúc quý vị một năm mới, an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.